ayo Mà tao là TTK Yeah dạ, yeah dạ. Mà cái bài nhạc này Tao sẽ kể về những gì mà tao thấy trong cuộc sống hiện tại của năm 2019 này Mọi thứ dần dần thối nát Thối nát Feeling so Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey từ nhỏ nên là cũng ác quỷ tao mang trong chiếc mặt nạ thật xấu xa yeah, yeah. trong óc tao phải luôn luôn tỉnh táo ở giữa bầy chó hàng ngày đang nấu đá cũng đang nấu đá hút cái bồ ra xuống có đầy ma được biến như cặn bã dạo thói hóa từ trước đây nha mở miệng ra là mày đồ làm ra cuộc sống không bao giờ mà công bằng đã có kẻ thua thì phải có người thắng hai bàn tay trắng phải bước ra ngoài đời phải chịu khổ đau hay là chịu cay đắng cũng là đắng cay em đã chiến đấu chiến đấu cho trắng tay đôi khi nổi cấu nói thì có ai hiểu đâu Ai hiểu hả? Vì đây là cuộc sống Tao và mày chắc chắn không giống nhau Sao giống? Ăn ở ác trên lội như mày Tao hỏi có bao giờ sống lâu Tao là ác ma, khoét ở cà xa trong tâm của tao đây là lòng vật Miệng mình dối trá, tâm mình xấu xa Mở mình ra chỉ toàn là điêu hoa Chứ biết có lời nào thật Ây, nếu cái lời nào là thật Nếu cái lời nào là thật Tao nói tụi mày nếu có lời nào là thật Ây, nếu cái lời nào là thật Ây, cái lời nào là thật Ây, nếu cái lời nào là thật Tao nói tụi mày nếu cái lời nào là thật Và tất nhiên là cuộc sống mới tự lo Nếu có nhiều tiền thì mình sẽ được tự do Mọi thứ ở đây đều phải theo quy luật Nên phải cố gắng chứ không được từ bỏ Vì từ nhỏ tao đã trải qua nhiều thương đau Rồi khi tao mạnh mẽ nên không cần chạy nói gì và đương đầu nên mày đang thấy xã hội như xương máu và có phải đấu với tất cả những kẻ xấu cho nên mày thấy là tao đang ác ra khi ép tao vào trong con đường cùng không biến thành quỷ cũng là con ác ma tụi mày khác xa cho nên mày đừng bao giờ phải xét tao chính nhát dao đâm sâu ở trong mình tao còn chưa chết tụi mày không biết sao hả vì đây là cuộc sống Tao và mày chắc chắn không giống nhau Ey. Ăn ở ác tỉnh lỗi như mày Tao hỏi có bao giờ sống lâu Tao là ác ma, khoác gà xa Nhưng trong tâm của tôi đây là lòng vật Miệng mình dối trá, tâm mình xấu xa Mở miệng ra chỉ toàn là điều hoa Chứ nếu có lời nào thật Nếu có lời nào là thật Nếu có lời nào là thật Tao nói Nếu có lời nào là thật